phải nói là năm nay V-League đá theo thể thức mới rất hay. Ngay những ngày khi mà V-League chuẩn bị bắt đầu khởi tranh. Khi đó tôi đang rất bận rộn với chuyển nhượng của MU. Tuyển trạch viên và các chuyên gia đang tiếp cận một số cầu thủ tại giải của các bạn. Và chúng tôi cũng đã tiếp cận được một số cầu thủ đặc biệt là cầu thủ của câu lạc bộ Nam Định. Như thủ môn Đinh Xuân Việt tiền vệ trẻ Hoàng Xuân Tân Thế Vương nhưng đều thất bại khi không tìm được tiếng nói chung. Cho đến bây giờ khi Nam Định đang ngạo nghệ top 3 mà top đó bấy lâu nay chúng tôi phải rất vất vả mới vào được. Thật sự mà nói các bạn có một gian cầu thủ xuất sắc. Điều đó làm cho giải đấu hấp dẫn hơn mọi năm. Không còn sự tương thân tương ái như năm trước nữa, khi đó câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã hỗ trợ hai cầu thủ cho câu lạc bộ Hải Phòng để tranh xuất trụ hạng thể thức mới rất tuyệt vời. Xin chúc cho giải đấu thành công tốt đẹp chúc cho đội bóng tôi yêu có thể bay cao hơn nữa. Xin chúc mừng câu lạc bộ Nam Định nhé. Tôi cũng xin chia buồn với câu lạc bộ Hà Nội. Nói chung là Hà Nội số họ đen hiểu không? Đầu mùa giải bốc thăm sắp xếp đá ở thiên trường làm gì? Đá ở thiên trường Nam Định họ thắng cho. Nói chung là Hà Nội năm nay họ không còn mạnh nữa. Ngược lại Nam Định của các bạn đá kinh quá có một hàng công khủng. Nhưng hàng phòng ngự cũng phải cải thiện thêm. Mẹ như năm nay năm hạn tôi đen vãi chấn thương các kiểu nên Liverpool mới biết bắt thế này. Khiến giấc mơ được thi đấu tại võ lích của tôi tan biến. <laughs>